Ok, hello what's up, cả nhà yêu Thì hôm nay uh, ờ, bảy hướng dẫn anh em cài cái bản lọc mới của BNMod bọn mình uh, là cái bản uh, ờ, <clears throat> 1.25.0 này Thì đầu tiên anh em uh, không xài được các một cái bản cũ nữa thì chúng ta sẽ chuyển qua xài VMod <clears throat> Thì anh em sẽ bấm xuống mô tả video mà tải cho những mình những link này Đầu tiên là tải cái VMod APK này, rồi cái ROM VMod 64bit Anh em cài 64bit thì uh, chạy hack mới tự giật uh, cá được nhá rồi xong rồi anh em nhấn vào uh, cái APK này đấy để mình uh, nhấn xuống là được anh em nhấn xuống là được phần bảy uh, chưa có up video nên là sẽ dán vô để tải đấy bây giờ tải cái abk với mod trước ok chưa đây cái abk chọn rồi <clears throat> giờ cài nó ra cài đặt sau đó thì à, anh em tiếp tục là cài xong rồi anh em tiếp tục tải cái rom ấy là tải cái rom về cài xong rồi tải cái rom về Ấn xong rồi <clears throat> anh em tiếp tục nhấn vào tải cái ROM nhé cái ROM 64 bit này này đấy <clears throat> ROM này copy cái link này lên nhá ờ, copy cái link lên uh, trên đấy à, nhấn vào cái link này chứ lộ nhấn cái link này vào uh, tải với lại cái lúc uh, lúc bắt chờ lên đấy nhá lúc key patcher <clears throat> thì anh em tải cái lúc key luôn thì cài ra nó sẽ được như này ở cái ROM về thì nó sẽ ở phần để zip như thế này đây anh em thấy cái thấy cái phần ROM đó ROM 64 thì bây giờ anh em vào uh, Vmod thôi y <clears throat> lộn y lộn giờ anh em phải tải cả cái bản hack đấy chứ nhỏ đây tải bản hack về ừ. đấy em cài cái bản hack ra 1.25 ra mười chín phẩy sáu mê đó rồi là đặt ờ. <clears throat> anh em cứ cài nó ra máy đi rồi anh em đã xong rồi <clears throat> sau khi có vmod rồi thì bây giờ à, đợi đợi bảy xíu bảy lấy cái cây cái đó rồi sau khi mà cài xong thì anh em uh, vô vmod này anh em bấm uh, enter vmod rồi à, anh em bấm on click này cấp quyền cho nó set up lao cấp quyền hiển thị cho phép cho phép hết luôn cho phép ừ. cấp all quyền cho nó rồi sau đó thì anh em sẽ bấm vào cái ờ, thằng uh, hút điếu thuốc nào ngầu ngầu <clears throat> rồi anh em bấm dấu cộng to đùng ở đây để anh em ạt cái rom vô rồi anh em bấm lên cái dấu ba chấm ở bên trên này này đấy import locate rom đấy cái thứ hai rồi anh em kéo xuống phần download lại download này rồi nhấn vô cái này v pro đấy 64 bit <clears throat> rồi đợi cho nó loát thôi tạm dừng rồi sau khi mà đợi nó loát xong là sẽ là 99 phần trăm đấy 99 phần trăm rồi nó đứng lâu nó đứng một xíu anh em chờ đợi nha đừng có thoát ra đợi một xíu là nó vô ngay rồi bảy tiếp tục đợi Rồi ok, sau khi đợi mất 2 phút đồng hồ thì nó cũng vô được tới giao diện. Thì tới đây rồi, anh em sẽ bắt đầu đăng nhập vào CH Play. đấy để anh em tải cái ra Chiver về để làm việc cho nó dễ anh em hiểu không ừ. rồi sau khi nhập rồi xong rồi lại tính tiếp ok sau khi mà vào được ra Chiver rồi chúng ta sẽ tải à nhầm vào set lay rồi chúng ta sẽ giải giá Chiver đây ra Chiver bấm cài đặt rồi đợi nó cài đặt xong ừ, sau khi anh em cài đặt xong ra Chiver thì anh em thấy cái logo này ok chưa anh em sẽ ấn vào nó và ấn vào cái phần uh, ấn mũi tên đối diện nhau này này đấy ấn vô transfer đấy rồi rồi anh em sẽ nhấn vào cái màu tím là cái import rồi anh em sẽ thêm game vô tìm game thêm vô thêm lúc khi bắt chờ thêm vn mod ok chưa đấy rồi thêm một lần ba cái luôn rồi từ từ nó sẽ hiện ra đủ ba cái cho anh em chỗ này anh em sẽ bấm vào cái mũi tên xuống ở chỗ này rồi anh em bấm vẫn cài đặt nha vẫn cài đặt rồi xong rồi xong có ba cái rồi bây giờ chúng ta sẽ ẩn cái game guardian kiểu gì à khoan khoan ẩn bây giờ chúng ta phải có cái obb đã bởi vì game giờ có chưa có obb thì bây giờ anh em sẽ nhấn vào cái lúc uh, đối diện tiếp đấy à, đối nghịch nhau này đấy cái transfer rồi anh em lại nhấn vào cái import này đấy, cái mũi tên chỉ xuống màu tím đấy rồi sau khi anh em nhấn vào đây anh em sẽ nhấn vào cái file rồi anh em nhấn vào cái tệp nó xài lờ làm bờ chu này rồi sau đó anh em sẽ kiện vào phần android rồi anh em tích vào cái OBB à anh em nhấn vào cái ờ, OBB rồi anh em tích vào cái com hangin play together rồi anh em kéo xuống nhấn import này này nhìn thấy chữ import rồi import ok đấy là để anh em mình lấy cái OBB game <coughs> ở ngoài máy chủ ra đó lấy ở ngoài đó là trước khỏi cần phải tải à, cái Fure ở trong này làm gì cho nó lát cả APK tải trong này cho nó lát làm thế cho nó nhanh hạt à, ở ngoài game ngoài máy chủ vô thôi máy chính vô thôi rồi đợi xíu nó cũng nhanh thôi thôi sau khi mà nó ấy xong thì anh em sẽ nhấn quay lại rồi nó tại xong là anh em nhấn hết quay lại hết rồi anh em vào phần ra chiver cho vậy rồi anh em thử cho phép này cấp quyền cho nó bây giờ phần android chưa có obb anh em kéo lên tạo cho nó một cái thư mục ở dấu ba chấm đấy nhấn đầu ba chấm tạo thư mục mới xong anh em sẽ xóa hết đi và đặt là OBB rồi sau khi nó xong anh em lại nhấn lên trên cùng này bộ nhớ thiết bị rồi bây giờ kéo xuống cái phần vmod ở dưới cùng nó sẽ có cái file này anh em nhấn giữ vào nhấn giữ vào nha nhấn giữ vào nó rồi nhấn cắt rồi nhấn lên trên cùng bộ nhớ thiết bị rồi android obb rồi nhấn cho cái màu xanh ở dưới này này để dán đó. rồi thế là đã có OBB rồi ok chưa rồi rồi anh em ra ngoài đóng lại ra ngoài bây giờ game có OBB rồi bây giờ phải ẩn cái game Guardian này là nó mới cho cho game bây giờ anh em mở Lucky Butcher lên cái mặt cười đều đều đấy <clears throat> rồi anh em sẽ nhấn cung cấp cho phép hết rồi anh em sẽ nhấn vào cấp quyền cho nó anh em mà nhấn vào cái thứ ba này này hạt láo rồi sau đó anh em sẽ nhấn vào mod rồi anh em nhấn vào công cụ rồi sau đó anh em sẽ chuyển tới system app ok rồi đến khúc này thì anh em cứ nhấn không google thường xuyên cái gì không cập nhật không lưu không rồi ừ, không lưu cái gì mấy cái này là không rồi nếu mà nó từ mình tính rồi em nhấn lại cái nhấn lại nó không hiện con mè gì cả rồi lại nhấn tới chuyển tới set tầm áp nó sẽ bắt mình cài đặt chừng nào nó có cái phần gọi là cài đặt thì được đấy bạn có muốn thực sự muốn ứng dụng này như là một ứng dụng hệ thống thì anh em ấn có Ừ, đợi xíu nó lát hơi bị lâu đấy rồi bây giờ nó hiện lên cái này rồi vui lòng khởi động lại ứng dụng uh, áp dụng để thay thế thì anh em nhấn vào cái mà cái lỗi cái ấy lỗi hiển thị lỗi của cái vmod em nhấn vào rồi anh em ấn shut down shut down là để tắt đi khởi động lại rồi sau đó anh em sẽ nhấn tam giác này để em chạy lại vmod rồi trong thời gian chạy đợi xíu rồi sau khi mà nó khởi động lại rồi thì anh em sẽ nhấn giữ vào cái GG nếu mà nó không có chữ cài đặt là được. Rồi sau đó khi mà thấy không có chữ cài đặt rồi anh em gỡ luôn cái Lucky Badger đi. Gỡ cài đặt. Rồi sau đến khúc này anh em vô game thôi, mở menu mod lên. Và hướng dẫn anh em setting menu mod luôn. Anh em bấm cái thứ ba cái thứ ba để cấp quyền hạt lao cấp quyền mãi mãi cho nó rồi sau đến đây rồi anh em bắn ok bắt đầu tí nó lỗi cái gì rồi xét sau ừ. rồi anh em vào game thôi sẽ không bị phát hiện phần mềm thứ ba và ừ, không bị lỗi 5001 anh em là bị lỗi 5001 là cái lỗi nó chặn cái giả lập thì sẽ có không bị nếu mà tải ROM của chú bảy anh em hiểu không đây là ROM 64 bit em có thể tự giật được ừ, cần câu cá cắn nó sẽ tự giật cho anh em rồi em bấm ấn đồng ý tất cả. Chắc khúc này ba nạc nhiều rồi, chắc không cần chỉ. Rồi sau đó thì anh em vào nhập code Happy Chu siêu ca để nhận 5k tiền hoặc hôm nay nó cho 1k thì anh em tự vào nhận đi để mua cần rồi tiếp chúng ta tiếp tục chương trình nhé ừ, rồi ok sau khi anh em mà đã có cần câu rồi thì anh em sẽ nhấn vào gg mó gg bản mó tên rồi anh em chọn tiến trình thì chọn cái đầu tiên nó có x64 đấy rồi sau đó anh em sẽ nhấn vào nút tam giác để play đấy tiến trình rồi xong rồi bấm vào hành hình đồng ý cho nó hiện ra cái bảng này anh em bán bát cái cây của anh em vô kịch bản đồ mạ rồi rồi rồi lộng cây rồi cái cây này bị lỗi rồi đợi bảy xíu phải lấy cây khác nha Rồi sau khi anh nhập cây, anh em nhật cây xong rồi thì nó sẽ hiện lên bảng này. Anh em chọn fit xây setup. Thì bản này là 64 nên bit nên anh em sẽ setup 64 bit là được. Rồi nó lát 40% quang cần tới khi setup xong rồi nó yêu cầu quang cần thì mình quang cần xuống. Rồi nó sẽ tự giật lên. Nó 80% rồi nó sẽ tự giật lên, nó như giật lên là được. Rồi bây giờ lọc cá hai trở lên ngoài biển thử xem nó có lọc không rồi đó đấy là bắt đầu chạy lọc rồi đó đấy có đó anh em cứ nhớ rồi thì cái này dùng để treo lọc cá thôi chứ anh em mà xài ờ, đấy anh em có thể sử dụng cái macro nữa vào để sửa cần để treo thôi cài tiền thôi chứ bây giờ không có bổ được nhá bổ là bay màu nhá giờ cái cơ chế ban của nó mới rồi hoặc là bổ nhanh là bi hết anh em hiểu không đi một sải luôn đó đó thấy chưa ok nhá rồi chúc anh em thành công bye bye xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo của chú bảy vn mod